Kính thưa đại chúng, trong kinh Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng con heo gặp khoảng nước không có bùn lầy thì dùng cái mũi húc ủi đất cho thành vũng rồi nằm xuống. vị hành giả khi gặp các dục tham bên ngoài lôi kéo, xáo động, vị ấy hãy trở về với cái thân của mình, húc cái thân của mình, quán xét cái thân của mình, tức là niệm thân để chôn chặt tâm niệm của mình ở đấy nằm ở đấy để ngăn các loại phiền não bên ngoài. Đấy, ở đây Na Tiên rút ra bài học từ con heo. Con heo nó biết húc đất lên, nó rũi đất lên để tạo thành một cái vũng để nó đầm. Thế thì một vị hành giả tu tập khi bị các cái phiền não tham dục bên ngoài nó lôi kéo, nó làm cho tâm mình xáo động thì mình phải làm thế nào đây? Phải ngay lập tức quay trở về cái thân mình, à, húc cái thân của mình hút vào cái thân này quán xét thân mình tức là tu tập niệm thân á, để mà giữ chặt đây gọi là chôn chặt tâm niệm của mình ở nơi cái thân này nằm yên ở đấy và ngăn các loại phiền não bên ngoài nghe không ngăn các loại phiền não bên ngoài đó thế thì thưa đại chúng á, như lúc nãy thầy nói tất cả mọi chuyện xảy ra đều là chuyện xảy ra đối với thân tâm này và vấn đề chúng ta xử lý đều là xử lý chuyện của chính cái thân và tâm này thôi Đại chúng thấy đúng không? Tất cả đều là xử lý chuyện của thân tâm này. Thực ra mà nói trần cảnh ấy, nó xưa nay vẫn là như vậy, nó vẫn là nó thôi. Còn chúng ta tự sinh phiền não đấy chứ. Tiền, vàng, vào danh sắc ở bên ngoài, nó có thò tay vào, nó kéo tâm chúng ta ra đâu. Nó có tay đâu, nó có dây để nó trói chúng ta đâu. Nhưng mà tự chúng ta khởi sinh chấp trước dính mắc trói buộc đó đại chúng đã nghe cái câu chuyện mà, mà vàng hay là rắn độc rồi đấy phải không? chính tự chúng ta trói mình vào nó chứ vàng nó có trói mình đâu mà mình trói mình vào cục vàng tiền nó cũng không trói mình mà tự mình trói mình vào cục tiền phải không toàn là do mình hết đấy toàn là do mình hết thế cho nên chúng ta phải chúng ta phải sao phải quay lại chính cái thân tâm này đấy luôn luôn nhớ bất kể cái gì xảy ra là phải ngay lập tức biết quay trở lại với thân tâm này. Mà ở đây Na Tiên nói hãy quay về hút cái thân này, tu tập niệm thân. Khi mà tâm trở về với thân này rồi, thân ở đâu, tâm ở đó, thân tâm được nhất như rồi, thì chúng ta sẽ ngăn chặn được tất cả các cái phiền, phiền não nó khởi sinh. Đấy là cái điều rất quan trọng. Đây gọi là tu tập niệm thân thì tu tập niệm thân là một cái pháp tu trong tứ niệm xứ à, kinh tứ niệm xứ đức phật dạy à, chúng ta có bốn cái phần hành tu tập về niệm thân niệm thọ niệm tâm và niệm pháp hay gọi là quán niệm cũng thế nghe và đây cũng gọi là tu tập thiền minh sát tuệ vipassana đấy ừ, vipassana thì tu tập niệm thân thì đại chúng biết có chín cái phần hành cái đầu tiên ấy là tu tập về quán niệm về hơi thở nghe không quán niệm hơi thở chúng ta thở ra thở vào thở ngắn thở dài chúng ta đều biết rõ hơi thở mình vào ra đấy cho nên là chùa chúng ta cũng thế cái tập đầu tiên cũng thế có thể là tập quán niệm hơi thở ai cũng phải thở và hơi thở nó là cái cầu nối giữa thân và tâm đại chúng nhớ hơi thở chúng ta là cầu nối giữa thân với tâm đấy cho nên ấy, quán niệm hơi thở là cái rất là tốt và ai cũng phải thở ăn có thể nhịn vài ngày nhưng thở không thể nhịn như thế được đại chúng thấy không không là chết ngay cho nên hơi thở nó cực kỳ quan trọng nó là mạng sống của chúng ta đấy thế cho nên ấy, đức phật dạy trong quán niệm về thân thì cái đầu tiên là dạy quán niệm hơi thở à, hơi thở vào hơi thở ra thở vào biết rõ thở ra biết rõ ngắn dài biết rõ đấy rồi toàn thân thở ừ, an tịnh tất cả đấy gọi là quán niệm về hơi thở khi mà quán về thân thì cái đầu tiên là cái hơi thở cái thứ hai là quán về các cái oai nghi thì oai nghi có chia hai là đại oai nghi và tiểu oai nghi đại oai nghi là có bốn cái oai nghi đó là đi đứng nằm và ngồi đấy gọi là bốn cái đại oai nghi gọi là oai nghi chính lớn của chúng ta chúng ta chỉ có trong mấy cái trạng thái một là đi hai là đứng ba là nằm bốn là ngồi đúng không <laughs> không đi thì đứng không đứng thì ngồi không ngồi thì nằm hết rồi chả còn cái kiểu gì khác nữa đấy gọi là đại oai nghi thứ hai là quán tiểu oai nghi tức là các cái cử chỉ của chúng ta cất bước giơ tay cúi ngước vào mọi việc đắp y chỉ bát tắm rửa, đại tiện, tiểu tiện, vân vân. Đó. Như thầy giơ tay thế này cũng thuộc về tiểu oai nghi. Cầm mic này cũng là tiểu oai nghi. Như vậy chúng ta thấy có đại oai nghi và tiểu oai nghi tức là tất cả các oai nghi. À, nhà Phật mình gọi là à, 8 vạn oai nghi mà, chứ không phải ít đâu, rất nhiều. À, hay là có chỗ thì nói ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh. Nhiều thứ lắm, thưa đại chúng. Nói, cười, chớp mắt, Ờ, đều thuộc về về oai nghi đấy thưa đại chúng nhé thế thì đại oai nghi tiểu oai nghi trong tu tập quán niệm thân nghĩa là chúng ta phải biết rõ ràng đi biết rõ mình đi ngồi biết rõ mình ngồi đứng biết rõ mình đứng giơ tay cất bước đều biết rõ chú ý chú niệm trong đấy tỉnh giác trong cái đó đấy là quán niệm về oai nghi rồi cái quán niệm nữa về thân đó là quán về thể trược của thân này. Thân này gồm có các thể trược mà trong kinh nói là 32 thể trược. Wow. Tóc, lông, móng, răng, da, wow. thịt, gân, xương, thần, tủy, vân vân Nhiều thứ lắm, những cái thứ bất tịnh ở trong thân này. Quán thể trược, trược tức là bất tịnh, ô trược. Nó máu mủ, bất tịnh, vô cùng nhé. Rồi cái nữa là quán chia trẻ, quán thân này là tứ đại, thân này gồm tứ đại đất nước gió lửa nghe không? đất là những chất rắn cứng nước là những chất mềm lỏng dính đó. gió là cái cử động phồng xẹp co duỗi đấy là gió và lửa là cái hơi nóng của thân thể kể cả lạnh cũng là lửa đấy thưa đại chúng chứ không phải không đâu nó thuộc về nhiệt lửa tức là nhiệt lạnh nóng đều thuộc về về, về hỏa đại cả đấy rồi cái quán tiếp là quán về tử thi tức là quán cái, cái xác chết. Cái thân này khi mà nó chết thì nó sẽ thế nào? Người ta quăng ra bãi tha ma, một vài ngày nó sình lên, trương lên, nó biến ra thành cái màu tím bầm, xanh đen tím bầm rồi bắt đầu nó rữa ra. Đấy là quán về tử thi. Rồi tiếp theo là quán cái tử thi nó bị hủy hoại, bắt đầu nó bục ra, à, bắt đầu nó rữa ra, à, giữa thịt ra, bắt đầu gân ghiếc nó trơ ra. À, thế sau đó là quán đến hài cốt, Ừ. quán đến hài cốt giữa là hết giữa hết thịt rồi thì còn bộ xương trắng nó trơ ra nào rồi sau đó là quán đến hài cốt mục giã tan nát hết đến lúc là hài cốt nó cũng bắt đầu mỏi nó nó nó, nó mục hết đi giã ra đấy gọi là quán hài cốt mục giã đấy là chín cái bước mà chín cái, cái, cái phương pháp quán niệm về thân của chúng ta đấy cái này chúng ta mà áp dụng được thì đại chúng thấy nó rất là tốt vào nó ngăn chặn được rất nhiều phiền não và cái này cũng là kinh nghiệm bản thân thầy cũng thế khi phiền não khởi sinh mình cứ quay trở lại chính cái thân này mình quán nó nhẹ ngay à, nhất là những các vị hành giả trẻ tuổi cái niệm tham dục nó rất nhiều khi tham dục khởi lên tao quay trở lại tao quán về cái thân này à, không phải quán ngay một lúc cả chín cái phương pháp này một cái thôi là nó cũng nhẹ ngay những cái thiêu đốt luôn thưa đại chúng ở đây thầy nhớ cụ ờ, sư bà hải châu âm ấy, cụ cũng cao tuổi rồi nhưng cụ nói cụ nói đấy cụ cũng thường xuyên phải quán niệm về thân nhất là quán thân thể bất tịnh ba hai thể trược đấy. đấy cụ quán thường xuyên đó thời đại này đại chúng quán cái đấy nhiều rất tốt chúng ta tham dục rất nhiều cho nên phải quán niệm về thân ngay khi mà nhìn lại chính cái thân mình nó thật sự là bất tịnh dâu ấy máu mủ tanh hôi kinh tởm, sâu bọ giỏi rúc ở trong thì chúng ta tự nhiên thấy nhờm tởm và cái niệm tham dục nó tự tiêu ma đi hết, thưa đại chúng. Đó. Đấy, thì đại chúng thấy, cho nên chỉ một cái niệm về quán thân thôi, nó đã đoạn, nó đã ngăn chặn và đoạn trừ rất nhiều phiền não cho chúng ta, rất nhiều. Cho nên Na Tiên mới nói, khi mà bị các cái trần cảnh bên ngoài lôi kéo, quấy dày thì vị hành giả hãy quay về hút cái thân này tức là quán niệm ở cái thân này ngay tức khắc quán niệm này vâng